ta đi vào bài tập số 1. Bài toán có nội dung như sau. Cho đường tròn tâm O và điểm A nằm ngoài đường tròn tâm O. Cho đường tròn tâm O nhé các bạn nhé. Vẽ đường tròn tâm O này. Lấy điểm A nằm ngoài đường tròn tâm O. Ok chưa nào? Tiếp theo, ta đi vẽ hai tiếp tuyến AB và AC tới đường tròn tâm O. AB và AC tới đường tròn tâm O. Trong đó BC là các tiếp điểm. Ok chưa nào? BC là các tiếp điểm. Tiếp theo, câu hỏi đầu tiên đặt ra đó là chứng minh 4 điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn. Vâng, như cô đã nói là muốn chứng minh 4 điểm A, B, O C cùng nằm trên một đường tròn thì cách thứ nhất là bạn chỉ ra diện à chứng minh cho 4 điểm đó cùng cách đều một à, một điểm. Và điểm đó phải là điểm xác định được và điểm đó chính là tâm của đường à, đường tròn. Cách thứ hai là các bạn thấy rằng là góc A, B, O sẽ là bằng bao nhiêu độ À, bằng 90 độ. Do AB là tiếp à, tiếp tuyến, đúng không nào? Mà A, B, O bằng 90 độ. Ok? Vậy điểm B của mình sẽ thuộc đường tròn, đường kính AO. Hoàn toàn tương tự điểm C của mình cũng thuộc đường tròn, đường kính AO